đây là khủng long màu hồng chúa màu xanh lá cây nha chị các bạn màu xanh lá cây một lóc như thế này nó 12 con hai bốn sáu chiều dài nó khoảng cỡ một găng tay là 2 cm hai bốn sáu sáu mươi sáu mươi nó khoảng tầm khoảng à, bảy mươi bảy mươi cm chị bạn hai tầm khoảng ba mươi ba mươi ba 35 gì đó anh chị và bạn chụp ảnh lại ha chụp cái màn hình lại sau đó mình à, truy cập vào những cái trang thương mại điện tử trên mạng á Shopee, Lazada, Tiki gì đó Shopee, Lazada, Tiki, sàn đỏ gì đó rồi anh chị tải cái hình ảnh lên để cho cái hệ thống à, Shopee tra nhanh hơn thì à, mình sẽ tìm cái sản phẩm này về bán mẫu mã nào bán được thì lấy về bán còn những hình ảnh này thì mình đã chụp rồi mình còn không thì anh chị bạn vào cái trang web ờ, trần sáng tỏ com ha rồi anh chị và các bạn vào cái danh mục là bong bóng phao rồi tìm đến cái sản phẩm hình ảnh này rồi tải hình ảnh đó về mình có thể ờ, đăng lên những trang thương mại điện tử khác bán hai màu màu hồng màu xanh cho cứu hộ cho cứu hộ cho cứu hộ mới ha